kiếp trước của bạn là một vị thần đối với những người tin vào sự tồn tại của linh hồn và luân hồi chuyển sinh thì câu hỏi kiếp trước mình là ai chúng ta đến từ đâu và đã từng làm gì ở kiếp trước luôn là những câu hỏi kinh điển ám ảnh con người qua nhiều thế hệ để trả lời câu hỏi đó, nhân loại đã từng thử qua rất nhiều phương cách như thôi miên, thiền định hay thậm chí dùng hóa chất. Nhưng đa số đều thất bại bởi họ đã không nắm bắt được bí mật về nguồn gốc của nhân loại. Vậy nguồn gốc thật sự của loài người là từ đâu? Chúng ta đến từ những chiều không gian xa xăm ngoài vũ trụ hay được tiến hóa từ những loài động vật sơ đẳng nơi trái đất này? Xin chào mọi người, lại là An Nhiên đây. Câu hỏi trên có vẻ rất khó, tuy nhiên hôm nay mọi người hãy cùng với An Nhiên thử tìm hiểu về một vị vua bí ẩn từng trị vì trên trái đất trong 36.000 năm. Và từ đó, mình tin rằng mọi người sẽ tìm ra câu trả lời cho chính mình. Không chờ lâu nữa, bắt đầu nào! Văn bản ghi chép lịch sử 200.000 năm Thành phố cổ Nipper ở Iraq mà chúng ta nhìn thấy đây là một vùng sa mạc mênh mông bát ngát. Tại đây, có một đội khảo cổ đã phát hiện ra một số miếng đất sét trong một đống cát lớn. Trên những miếng đất sét này có ghi đầy những văn tự cổ đại. Sau nhiều cố gắng khai quật, kết nối và giải mã các ký tự trên những mảnh vỡ được tìm thấy được, đoàn khảo cổ đã vô cùng vui mừng vì họ đã tìm thấy được di tích hiếm có từ thời đế chế Assyria cổ đại nhưng họ không ngờ được rằng những miếng đất sét này sau đó đã làm chấn động thế giới vì chúng chính là danh sách ghi chép lại tất cả các đời vua của nền văn minh Sumer huyền thoại. Phần đầu tiên của danh sách này đã liệt kê ra tất cả nền văn minh của Sumer, có 5 thành phố và thời gian thống trị của 8 quốc vương, tổng cộng là 241.200 năm. Đúng là như vậy, các bạn không nghe nhầm đâu ạ, à, là hơn 200.000 năm. Trong phần cuối cùng, các phân tử được giải mã ra cho thấy một trận đại hồng thủy đã thật sự diễn ra vào 4.000 năm trước và can quét hết thảy nền văn minh này. Dựa theo bảng thời gian ghi trên các tấm đất sét, các thành phố này đã tồn tại từ hơn 200.000 năm trước và những ghi chép về trận đại hồng thủy lại rất trùng khớp với những ghi chép trong Kinh Thánh. Nó cũng tương hợp với các lời giảng của Đức Phật về tuổi thọ hàng vạn năm của người cổ đại. Tuy nhiên, điều này đã gây ra khó khăn cho giới khảo cổ, vì theo thuyết tiến hóa của Darwin, loài người bước ra từ châu Phi là chuyện xảy ra trong khoảng thời gian từ 50.000 cho đến 100.000 năm trước mà thôi. Nhưng nền văn minh lưỡng hà vốn đã tồn tại từ hơn 200.000 năm về trước, từ đó cho thấy thuyết tiến hóa của Darwin có rất nhiều sơ hở. Thế nhưng trong thời điểm đó, nếu đoàn khảo cổ dám đưa ra các bằng chứng phủ định thuyết tiến hóa, họ có thể bị cắt viện trợ, thậm chí bị tước hết học vị và bị chế giễu là những kẻ làm mê tín. Thay vì tin vào lời Phật hay Chúa Giêsu giảng, các nhà khoa học buộc phải tin vào thuyết tiến hóa Darwin nếu muốn yên thân. Chính vì vậy, các nhà khảo cổ đã phải tìm ra phương pháp để giải thích các mốc thời gian trên những miếng đất sét kia sao cho công chúng dễ chấp nhận hơn. Thế là họ cứ lấy các mốc thời gian thực tế, thu hẹp lại hơn 40 lần. Như vậy thì thời gian thống trị của các đời quốc vương Sumer từ hàng vạn năm được rút ngắn lại còn hơn 1-200 năm. Làm như vậy thì không chỉ khiến thời gian trị vì của các vị vua Sumer tương đồng với thời hiện đại của chúng ta, mà ngay cả nền văn minh hơn 200.000 năm của Sumer trong chốc lát đã được rút ngắn thành 5.000 năm trở lại đây nhiều bằng chứng hơn xuất hiện. Vậy thì, bản danh sách các đời vua Summer có đáng tin cậy không? Chúng ta hãy cùng quay lại khoảng thời gian năm 350 trước công nguyên. Vào lúc đó, cả vùng đất phía đông của địa Trung Hải đến khu vực Tiểu Á thì văn hóa Hy Lạp là một nền văn hóa cường thịnh. Có một học giả sống tại Babylon có tên là Perossus đã du hành đến Hy Lạp. Tại đây, ông để lại một bộ sách Papillonia trong Papier có nói về 10 vị vua Sumer và thời gian thống trị của họ, từ khi khai sáng đến trước khi xảy ra Đại Hồng Thủy, vô tình lại trùng khớp với danh sách các đời vua Sumer được khai cuộc vào đầu thế kỷ 20. Như vậy, có thể chứng minh được rằng vào thế kỷ thứ tư trước công nguyên, thời gian mà Perosus sinh sống, ông đã tiếp xúc với rất nhiều tài liệu lịch sử Sumer cổ đại. Vì vậy, bản danh sách các vị vua Summer mà chúng ta thấy hiện nay không chỉ là thật. Xa hơn ở châu Mỹ, tại Viện Bảo tàng Quốc gia của Peru, hiện vẫn còn lưu giữ hơn 15.000 tảng đá có chạm khắc rất tinh tế. Bên trên miêu tả một cách chi tiết và rõ ràng những con khủng long, ca phẫu thuật phức tạp và các loại hình công nghệ tiên tiến như kính viễn vọng. Tuy nhiên, nó không phải được chạm khắc bởi người hiện đại, mà theo nhiều ước tính Chúng đã được tạo ra từ hàng trăm nghìn năm về trước, thậm chí là xa hơn. Bộ sưu tập thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ Xavier Cabre Tower, người thu thập và nghiên cứu những hòn đá loại này trong nhiều thập kỷ. Bên trên các tảng đá có điêu khắc cảnh con người sinh sống cùng khủng long, cảnh bác sĩ giải phẫu cơ não tim hay thậm chí là mổ đẻ. Như chúng ta biết, Galileo Galilei là người phát minh ra kính viễn vọng vào năm 1609. Tuy nhiên, một hòn đá đã khắc họa một người đang cầm chiếc kính viễn vọng quan sát sao chổi, cho thấy người cổ đại đã có rất nhiều kiến thức về thiên văn. Giới khoa học hiện chưa biết rõ nguồn gốc của những hòn đá, nhưng Cabrera tin rằng người xưa tạo nên chúng để lưu trữ kiến thức và truyền lại cho thế hệ sau. Theo Club một nền văn minh từng tồn tại trong khu vực Arsa có hiểu biết tiên tiến về thiên văn, vật lý và y học. Họ biến mất sau trận đại hồng thủy, phá hủy gần như mọi thứ trên trái đất. Lập luận này của Cabrera lại cũng tương hợp với các ghi chép về đời vua Summer. Đúng là điều này khiến chúng ta phải suy nghĩ thêm về nguồn gốc của mình rồi phải không nào? Vậy nếu Darwin đã sai, thì tổ tiên của loài người là gì? Câu trả lời sẽ có trong phần tiếp theo. Nguồn gốc của loài người mà nhà ngoại cảm nhìn thấy Trong những video trước đây, BBC đã từng có loạt bài về biên niên sử Atlantis thuật lại một cách chi tiết quá trình hình thành cho đến phồn vinh và cuối cùng là sụp đổ của nền văn minh huyền thoại này. Tuy nhiên, Atlant không phải là nền văn cổ xưa nhất trong suốt hàng trăm triệu năm lịch sử của trái đất. Theo nhiều tài liệu của các học giả cổ đại, cũng như các nghiên cứu thông qua biện pháp thôi miên hồi quy cho thấy, trên địa cầu từng tồn tại hàng trăm lần văn minh, mà ở mỗi thời đại, chúng đều có con đường khoa học và phương thức phát triển khác biệt, vượt xa khỏi trí tưởng tượng của con người hiện nay. Để tìm câu trả lời về nguồn gốc thật sự của nhân loại, chúng ta không thể bỏ qua cái tên Edgar Cayce, Ông là nhà tiên tri nổi tiếng nước Mỹ, người được gọi là Nostradamus thời hiện đại. Vào đầu thế kỷ 20, ông từng tiên đoán chính xác về khủng hoảng tiền tệ tại Hoa Kỳ vào những năm 20 của thế kỷ 20. Vào năm 1936, ông cũng tiên đoán về thời gian bắt đầu và kết thúc của chiến tranh thế giới thứ hai và tất cả đều thành sự thật. Ông còn dự ngôn về việc ông Obama trúng cử tổng thống Hoa Kỳ, Ông không chỉ có thể thấy được tương lai mà còn có thể xuyên thời gian trở về quá khứ. Trong thiền định, ông cũng từng nhìn thấy từ thời xa xưa con người được sinh ra như thế nào. Sau nhiều năm nghiên cứu nguồn gốc sinh mệnh, ông đã phát hiện ra rằng nguồn gốc của loài người và động vật hoàn toàn không giống nhau. Vào lúc trái đất chưa có con người thì động vật đã tồn tại rồi. Lúc đó, những sinh mệnh cao cấp đã tiến vào trái đất. Lúc đầu họ tồn tại dưới hình thức vô hình, nhưng cũng có thể kết tụ thành hình thể giống con người. Khi kết tụ thành thân thể người thì họ có thân hình rất cao lớn, có thể chuyển đổi qua lại như vậy. Nhưng thời gian sinh sống trên trái đất lâu dài rồi thì các vật chất yếu kém trên trái đất dần dần tiến vào thân thể họ nên họ chỉ có thể cố định lại ở trong thân thể vật chất này mà không thể biến hóa tùy ý nữa. Tuy nhiên, tuổi thọ của họ vào lúc đó vẫn rất dài, có thể sống đến hàng vạn năm. Sau đó, họ đã cùng con người trên trái đất sinh sản ra các thế hệ đời sau. Những thế hệ này chỉ cao hơn một chút so với người bình thường trên trái đất. Hơn nữa, tuổi thọ cũng càng ngày bị rút ngắn đi, chỉ lâu hơn so với người bình thường chút ít mà thôi. Những gì mà Edgar Sager có thể nhìn thấy có vẻ khá tương đồng với những vị vua có tuổi thọ lên đến vạn năm, được ghi chép trong bản danh sách các đời vua Summer. Darwin thì cho rằng chúng là do sự tiến hóa mà thành, còn danh sách các đời vua Summer và Edgar Cayce thì ngược lại khẳng định con người chúng ta là do thoái hóa mà thành, năng lực và tuổi thọ của con người cổ đại hơn nhiều so với con người chúng ta ngày nay. Vậy thì, cách nói nào mới là đúng đây? câu trả lời, mọi người hãy thử suy ngẫm và để lại ý kiến của mình cho mọi người cùng biết nhé. Còn ở đây, nếu bàn về các sơ hở của thuyết tiến hóa thì sẽ làm video rất dài, nên An Nhiên xin hẹn mọi người ở một video khác nhé. Còn bây giờ tiếp tục với câu chuyện của chúng ta nào. Thần Nông và Tam Hoàng Kinh nếu nói đến tổ tiên của người Việt Nam thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện con rồng cháu tiên về cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ. Thế nhưng, ông tổ Lạc Long Quân của chúng ta có liên hệ gì đến thần nông đây? Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, thần nông tức Nhân Hoàng, còn có tên gọi khác là Viêm Đế, là người đã dạy cho bộ tộc Bách Việt cổ trong lúa nước nên được tôn thành thần nông. Vua Đế Minh, cháu ba đời của thần nông có hai người con, con trưởng là Đế Nghi, con thứ là Lộc Tục. Nhà vua yêu Lộc Tục hơn nên muốn cho Lộc Tục làm vua phương Bắc. Lộc Tục là người khiêm nhường nên đã nói với cha nhượng cho anh cả. Vì vậy, vua cha cử Lộc Tục làm vua phương Nam, tức là đất Văn Lang sau này. Lên làm vua, Lộc Tục lấy hiệu là Kinh Dương Vương. Mũi đầu toàn đóng đô ở chân núi Miễu Sơn, sau ấn định xây thành, đắp lũy ở Cửu Lĩnh, vua lấy long nữ con gái Động Đình Quân, sinh ra Sùng Lãm tức Lạc Long Quân, chính là ông tổ của người Việt. Đó là ghi chép trong huyền sử Việt Nam, còn thần thoại các dân tộc khác thì sao? Chúng ta hãy cùng quay lại thần thoại ban đầu, các vị vua trước Trần Đại Hồng Thủy trong bảng danh sách các đời vua sơ mơ đều có thể sống tới hàng vạn năm. Đây cũng không phải là trường hợp cá biệt, Ví dụ như trong Tam Hoàng Kinh của Đạo Gia cũng nói rằng Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng đã cai quản trong 28.000 năm, cũng rất giống với hai vị quốc vương đầu tiên trong bản danh sách các đời vua Summer. Trong nhân loại học, có một định luật bất thành văn đó là nếu các dân tộc khác nhau có truyền thuyết tương đồng, có thể là có ký ức giống nhau. Lẽ nào các vị vua đầu tiên trong danh sách các đời vua Summer và Tam Hoàng trong đạo gia là chỉ cùng một thời điểm cùng một nhóm sinh mệnh? Họ đến từ cùng một cảnh giới, có thể là từ thiên thượng, sau đó phân tán ra các vùng đất khác nhau trên khắp thế giới và khai sáng ra các nền văn minh cho các dân tộc khác nhau. Chính vì thế mà dù là các dân tộc khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, sinh sống cách biệt nhau hàng vạn km, nhưng vẫn có điểm tương đồng trong các thần thoại về giống loài của mình. Hàn Quốc cũng có một cuốn sách sử có tên là Tam Quốc Di Sự, ghi chép lại câu chuyện về vị vua Đàn Quân, sáng lập ra Triều Tiên cổ đại. Cha của Đàn Quân lại chính là Hoàng Hùng, con trai của Thiên đế Hoàng Nhân. Hoàng Hùng dẫn theo 3.000 thuộc hạ, hạ phàm xuống thần đàn thụ trên đỉnh núi Thái Bạch, sáng lập ra một quốc gia có tên là Thần Thị. Thiết lập ra các vị quan như Phong Bá, Vũ Sư, Vân Sư, quy định ra quy phạm đạo đức, những thần thoại về nguồn gốc văn minh cổ đại, họ đều là từ trên trời hạ phàm, sau đó sáng lập ra các nền văn minh. Còn có một thời kỳ gọi là thần và người cùng chung sống. Hơn nữa, các nền văn minh ngay từ đầu đã rất đầy đủ rồi, mà không phải từ tiến hóa mà đến. Con trai của Hoàng Hùng là Đạn Quân đã sáng lập ra Triều Tiên cổ đại, làm vua trong 1.500 năm, sau đó lại làm thần núi trong 408 năm. Tổng cộng, ông đã sống đến 1908 năm tuổi. Thời gian thống trị của đàn quân tương ứng vào thời kỳ trước trận Đại Hồng Thủy trong bản danh sách các đời vua Summer. Tiền thân của con người có phải là thần hay không? Hoặc là con người hôm nay có phải huệ duệ của thần hay không? Để trả lời câu hỏi này thì e rằng trong tương lai, hóa thạch và khảo cổ cũng không thể đưa ra được các bằng chứng chặt chẽ được cũng là dựa vào niềm tin và năng lực nhìn nhận của mọi người tại đây mà tự đưa ra một câu trả lời cho bản thân mình. Còn bây giờ, xin khép lại câu chuyện của chúng ta ở đây. Rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Nếu quý vị yêu thích chủ đề ngày hôm nay, rất mong quý vị hãy đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn vào nút chuông bên dưới để có thể nhận được nhiều câu chuyện thú vị hơn từ chúng tôi. Còn bây giờ, An Nhiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.